Cuối khúc tiếp theo, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe các khúc được mang tựa đề Yêu thương quay về ạ. Ok, tiếp tục nhá. Nở tay nào. Wow. Anh giang đôi tay, anh ôm lấy em anh đang cố níu yêu thương trở về nhưng sao đôi tay buông lơi quá nhanh anh không thể giữ yêu thương ở lại hôm nay em đi em có nhớ không từng lời hẹn ước yêu thương mặn nồng bên trong con tim anh như khóc hoa trên đôi mắt ta ướt đẫm lệ mà em hãy nhìn đi đừng làm anh khóc theo anh không trách gì em hãy cười lên đi trong tay em cười đôi tay anh ôm lấy em anh đang buồn yêu yêu thương trở về nhưng sao đôi tay buông đời quá nhanh anh không thể giữ yêu thương ở lại hôm nay em đi em có nhớ không từng lời hẹn nước yêu thương mặn nồng bên trong con tim anh như không qua trên đôi mắt ta ướt đẫm lệ nhòa cười lên đi trong tay em cười lòng anh cũng tay vui em anh yêu kỳ hình quanh lại làm chi em anh nhớ rằng người anh yêu chi em